Tỷ phú Jack Ma nói gì về người nghèo? Tỷ phú Jack Ma trở thành một cái tên mà cả thế giới biết tới ngưỡng mộ. Người sáng lập ra tập đoàn Alibaba, Jack Ma từng nhiều lần thất bại trước khi ông sáng lập ra tập đoàn này. Và hiện nay, ông là người giàu có nhất nhì châu Á, sở hữu khối tài sản hơn 23,1 tỷ USD. Và dưới đây là những chia sẻ của ông về người nghèo. Thứ nhất, Nhóm người mà khó phục vụ nhất là những người nghèo Cho họ miễn phí Họ nghĩ rằng đó là một cái bẫy Nói với họ đó là một sự đầu tư nhỏ Họ sẽ nói không thể kiếm được bao nhiêu Hãy nói với họ đầu tư nhiều hơn Họ sẽ nói không có tiền Bảo họ thử những điều mới Họ sẽ nói không có kinh nghiệm Nói với họ kinh doanh kiểu truyền thống Họ sẽ nói là khó làm lắm nói với họ là một mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói đó là đa cấp. Bảo họ mở một cửa hàng, họ sẽ nói không có tự do. Kêu họ kinh doanh kiểu hiện đại, họ sẽ nói không có chuyên môn. Họ có một điểm chung, họ thích hỏi Google, nghe lời khuyên từ bạn bè cũng vô vọng giống như họ. Họ suy nghĩ nhiều hơn một giáo sư đại học và làm ít hơn một người mù. Nếu bạn hỏi họ là họ có thể làm những gì thì họ sẽ không có câu trả lời cho bạn và cuối cùng đó chính là bạn có quyền lựa chọn cách sống, thái độ và công việc và bạn có quyền lựa chọn cách nghĩ của người giàu hay người nghèo. Nếu bạn chịu làm những gì mà người khác không muốn làm thì bạn sẽ đạt được những thứ người khác không bao giờ có. Người nghèo có cách suy nghĩ của họ và người giàu có cách suy nghĩ của người giàu.